thì hôm trước thì mình cũng có đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu đề lôi tuần và lô khung 3 ngày thì ngày hôm qua của chúng ta thì kết quả ra thì chúng ta cũng chỉ ăn được về phần lô khung này thôi phải không ạ về phần đề của chúng ta thì vẫn chưa chiến thắng được lô khung của chúng ta thì cặp 8558 của chúng ta thì chiến thắng quá là rực rỡ rồi phải không ạ mình chia sẻ cho em là bạch thủ lô là con 85 để chúng ta nuôi thứ sáu thứ bảy chủ nhật thì ngày hôm qua thì chúng ta là ngày thứ bảy thì chúng ta cũng chiến thắng được con bạch thủ lô là con 85 anh em nhé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 thì anh em nào mà đang nuôi cái chạm 8 chạm 6 này thì anh em tiếp tục vào nuôi cho mình về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì đường cầu nào thì cũng ra hết rồi phải không ạ cặp 4554 này nó ra 4 ngày liền đó thì chúng ta chỉ còn cái chạm 6 này chạm 6 của chúng ta có 10 số và cái chạm 8 này anh em nhé và bộ đề 23 thì anh em tiếp tục vào nuôi cho mình thì trong buổi uh, trưa ngày hôm nay thì mình tiếp tục lên chia sẻ cho anh em để chúng ta nuôi cho một cái uh,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 ở giải tư này kết hợp lên giải 3 cho mình chúng ta có đề lưu tuần ngày thứ bảy này đầu 2 ghép lần lượt thì chúng ta có 20 24 25 28 Ở đây thì chúng ta có hai con 5, 5 bóng 0 thì chúng ta có 20, 24, 25, 28, 29, 5 số để chúng ta lui tuần anh em nhé. Đầu 2 này, thứ bảy ngày mùng 3 tháng 12. ngày đầu tiên đề về 28 thì chúng ta đã ăn được con đề 28 này và ăn thẳng đầu 2 tiếp tục kiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ bảy hàng tuần thứ năm này đề về 22 này thì chúng ta ăn được đầu 2 thứ bảy ngày mùng 10 tháng 12 này thì chúng ta có đầu 1 đầu một của chúng ta thì có 11 này 12 14 15 và 16 5 số để chúng ta lùi tuần thứ bảy ngày mùng 10 tháng 12 này ngày đầu tiên đề về 15 thì chúng ta đã ăn được còn đề 15 này và ăn thẳng đầu 1 này tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến thứ bảy hàng tuần thứ bảy ngày 17 tháng 12 thì chúng ta tiếp tục có đề đầu 2 này đầu của chúng ta thì chỉ có 10 số thôi anh em nhé ghép lần lượt thì chúng ta có 21 này 22 này 24 này 27 này và 29 ở đây thì chúng ta có hai con 7 7 bóng 2 thì chúng ta có thêm con 22 để chúng ta lui tuần thứ bảy ngày 17 tháng 12 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba này ngày thứ tư ngày thứ năm sang ngày thứ sáu đề về 27 thì chúng ta đã ăn được cái đầu 2 và ăn thẳng con 27 này anh em nhé tiếp tục kiên xong lại đợi thứ bảy hàng tuần thứ bảy ngày 24 tháng 12 thì chúng ta có đề đầu 9 đầu 9 của chúng ta thì có 91 này 93 này 96 này 97 và 98 ở đây chúng ta có hai con 1 một bóng 6 thì chúng ta có con 96 để chúng ta nuôi tuần ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba này đề về 97 thì chúng ta đã ăn được con đề 97 này và ăn đầu 9 anh em nhé tiếp tục khi ăn xong lại đợi thứ bảy hàng tuần thứ tư này thứ năm này 6 này thứ bảy ngày 31 tháng 12 của chúng ta thì có đề đầu 3 đầu 3 này ghép lần lượt thì chúng ta có 30 31 33 34 và 37 chúng ta có 5 số để chúng ta nuôi đến thứ bảy tuần sau cho mình đó đây là cái đường cầu đài lui tuần của ngày thứ bảy anh em nhé anh em nào trùng cầu với mình thì em vào tiền không trùng cầu thì thôi khá là đẹp trong buổi chiều này anh em nhé về cái đường cầu lô khung thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình này lô khung của chúng ta gần đây thì chúng ta ăn thông luôn phải không ạ thứ bảy ngày mùng 3 tháng 12 này ở giải đặc biệt và giải nhì. Hai con này chúng ta ghép vào với nhau. Thì chúng ta có lô khung 3 ngày. Để chơi chủ nhật này, thứ hai, thứ ba, cặp 676 thì mình sẽ đi test cho anh em này thứ bảy ngày mùng 3 tháng 12 này cặp lô khung 676 ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 67 anh em nhé 67 về giải 7 tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến thứ bảy hàng tuần thứ bảy ngày mùng 10 tháng 12 thì chúng ta có cặp 88 và 33 con 88 này đi cặp cùng con 33 để chúng ta chơi chủ nhật thứ hai thứ ba này ngày đầu không ăn này sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được 3 cặp 3 nháy 88 anh em nhé 3 nháy 88 khi ăn xong lại đợi thứ bảy hàng tuần thứ bảy ngày 17 tháng 12 này thì chúng ta có cặp 454 để chúng ta chơi chủ nhật thứ hai thứ ba ngày đầu không ăn này sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 4 năm này anh em nhé 4 năm của chúng ta về giải tư này tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ bảy hàng tuần thứ bảy ngày 24 tháng 12 thì chúng ta tiếp tục của cặp 4554 để chúng ta chơi chủ nhật thứ hai thứ ba này ngày đầu chúng ta không ăn được sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 54 này anh em nhé 54 của chúng ta về giải tư này tiếp tục khi ăn xong lại đợi thứ bảy hàng tuần thì theo những cái đường cầu này của mình test ấy, đa phần là nó ăn ngày thứ nhất và ngày thứ hai nên là anh em uh, tham khảo cho mình vào tiền cho nó hợp lý anh em nhé thì cái tuần này thứ bảy của chúng ta ngày 31 tháng 12 này thì chúng ta có cặp 171 để chúng ta chơi chủ nhật thứ hai thứ ba anh em nhé 171 để chơi chủ nhật thứ hai thứ ba trùng cầu thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi đây là cái đường cầu lô cung của mình thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta về cái đường cầu lô khung và đề lôi tuần của ngày thứ bảy anh em nhé thì về cái đường cầu đề của chúng ta cái đầu ba này thì cá nhân của mình rất kết là con 30 này và con 33 thì anh em cũng để ý cho mình anh em nhé đó về cặp lô khung của chúng ta thì anh em tiếp tục vào đều cho mình lô khung của chúng ta thì đang rất chi là đỏ nên là anh em có thể là vào mạnh tay được anh em nhé cặp uh, bạch thủ con 85 của chúng ta ngày hôm qua chúng ta về ba nháy anh em nào mà đánh ít nhất thì cũng ăn được phải không ạ ít nhất thì chúng ta cũng ăn được 5 điểm đó nên là anh em cân đối làm sao vào tiền cho nó hợp lý để chúng ta có một cái Tết vui vẻ anh em nhé thì mình cũng mong muốn là cái uh, tháng mới và cũng cái đầu năm mới này